Hôm nay à, tôi làm video này tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái bộ sản phẩm báo dung bầu cua không tang. Đấy uh, Tết cũng đến rồi. Anh em à, cũng mỗi người một việc, mỗi nhà một, uh, một công việc khác nhau. Ấy thì uh, hôm nay tôi sẽ giới thiệu sâu thêm về cái bộ sản phẩm báo dung bầu cua không tang này. Đấy. Thì uh, hôm nay tôi để ra một bộ một bộ của nó gồm ba cái chấm này đây ba cái chấm và một máy báo dung máy báo dung thì uh, tôi không tiện đưa ra đây uh, gọi là một số lý do không muốn nói cho anh em biết đấy thì uh, khi anh em đến bất kỳ những cái sòng sới bầu cua nào dù là sùng sới bầu cua nhỏ hay sòng sới bầu cua to thì anh em à, cũng có cơ sở để anh em à, thắng được người ta khi anh em vào sòng sới anh em chỉ động được vào hạt anh em động được vào hạt của người ta như này là anh em có thể là giành phần thắng về mình đấy bí quyết giành phần thắng là cái ba nghìn miếng dán này đây rất nhỏ rất nhỏ anh em nhé đấy thì ờ, hôm nay tôi sẽ à, giới thiệu cho anh em cách uh, sóc bầu cua cách đánh bầu cua mới nhất 2019 anh em nhé đây khi anh em uh, sở hữu cái bộ sản phẩm này anh em uh, lấy cái uh, con dao lam dao cạo dâu á anh em uh, cậy cái lớp keo ở dưới này lên cậy lớp keo này dưới này lên và tay anh em bôi ít ke kem đánh răng hay là ít thuốc mỡ ở đây này để cho nó bắt vào đấy à, rất là đơn giản anh em dán vào những cái ờ, chỗ chỗ chỗ đen đen của cái hột bầu cua ví dụ như là đầu con cua này đít à đâu đầu con tôm đít con tôm hay là thân con bầu đây tôi sẽ dán vào thân con bầu đây tôi dán vào chỗ này đó anh em có nhìn thấy không đây cho sáng cho nó trong màn hình nội tiện sao trong chưa nói chung là anh em không thấy gì cả tiếp tục một hột thứ hai hôm nay tôi sẽ dán ba hột luôn anh em nhé tôi sẽ dán ba hột anh em à, vào sòng sới à, bầu cua anh em chỉ động vào hạt như này thôi anh em à, thắng rồi đó thôi là hột thứ hai đó có nhiều anh em thắc mắc của là khi ờ, mình dán như thế này cái ờ, cái miếng dán này nó có bong ra hay không thì ờ, tôi nói luôn cho anh em biết là sóc mạnh hay là sóc nhẹ thì không liên quan gì đến miếng dán này cả nó dán cực kỳ chặt anh em nhé ở lớp mà chúng ta vừa cậy lên ấy nó là cái lớp keo nên là chúng ta phải lấy cái cái con banh chúng ta cạo ra thì chúng nó mới ra được ấy thì uh, cũng uh, không nói nhiều nữa bây giờ vào tôi uh, sóc luôn và thử luôn cái máy báo dung này nó sẽ có, nó có chuẩn đi đâu chuẩn đến cỡ nào Đây, máy báo rông thì tôi cầm đấy rồi nhưng mà xin phép anh em là tôi không muốn lộ anh em thông cảm đó khi anh em đánh anh em chỉ cần lướt ngang qua như này đó máy đã báo cho chúng ta biết có bầu anh em nhé 100% có bầu luôn đó có bầu anh em này tiếp tục anh em nhé bộ sản phẩm này cực kỳ hữu ích cho anh em trong cái dịp Tết này đi đánh bất kỳ cái sòng bầu cua nào anh em đều có thể giành phần thắng tiếp tục tôi ngang qua này đó máy lại dùng vẫn có bầu anh em nhé hết cho bầu rồi. trời ơi quá nhiều tiền có bầu bao tiền đây này. rồi chỗ này 2 à, tỷ tiếp tục tiếp tục anh em này tôi lại lướt ngang ra rồi cái này không có bầu anh em nhé đánh nai không có bầu nhà này đánh nai 400 triệu rồi nhà này được 800 ờ, triệu hai nai anh em ạ không có bầu máy không dung anh em nhé không dung lên thì dung không lên không dung tiếp tục anh em này nhà này đánh bầu bây giờ tôi mới lướt không có bầu anh ạ có cua 100% có cua nhà này thua rồi đó <laughs> anh em ờ, anh em thấy ờ, cái cái cái bộ sản phẩm này nó nó báo dung chuẩn không con cua mặt con cua đối diện với con bầu đó khi mà dán vào mặt con bầu cua lên nó cũng báo dung cho anh em biết nhưng mà cái nhịp rung nó như thế nào anh em đến với cơ sở của tôi tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái cách rung của nó và phân biệt được cái ờ, độ rung của của của của cái mặt trên và mặt dưới tiếp tục anh em cho anh em ờ, hai ba sóc nữa đó mình chỉ cần lướt ngang qua thôi là là nó cũng ờ, báo cho mình biết rồi rất nhạy rất nhanh máy báo rung tiếp rung mạnh luôn tôi nghĩ là ván này là hai bầu xem là xem thử có ok không đó không phải là hai bầu mà là ba bầu anh em ạ khi lên hai bầu hoặc là ba bầu máy rung cực mạnh cho anh em biết rung là rung ở đây là rung tê tay anh em chứ không phải là rung lên tiếng anh em nhé máy rung rất êm hoàn toàn không nghe tiếng ở ngoài không nghe tiếng gì cả tiếp tục một tiếng cuối cùng anh em này <coughs> rồi máy báo rung tiếp nhưng mà rung rất nhẹ miếng này tôi nghĩ là có cua trăm phần trăm là có cua luôn đó hai cua anh em ạ đấy thì uh, anh em nào muốn uh, sở hữu cái bộ sản phẩm này anh em uh, cứ đến với cơ sở Tuấn Hùng cơ sở uy tín à, cơ sở ờ, chúng tôi à, đến ờ, bến xe miền Đông anh em cứ alo cho tôi tôi ra tôi sẽ đón anh em và giới thiệu cho anh em giới thiệu kỹ về bộ sản phẩm này và những cái ờ, kiểu dung của nó cái cách dung của nó như thế nào à, thì à, cũng à, chúc anh em năm mới mạnh khỏe à, gặp à, nhiều thành công gặt hái nhiều tiền thì à, Cảm ơn anh em đã theo dõi clip này